Tất cả những cái đường link đăng ký chúng tôi đều để ở dưới phần mô tả của video này. Toàn bộ lượt đăng ký của quý khách đều được ô tô Kiên Anh đăng ký lại để giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định. Quay trở lại với chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay. Ô tô Kiên Anh xin trân trọng giới thiệu đến khách hàng một cái mẫu xe 5 chỗ đến từ thương hiệu của Hàn Quốc. Đó là chiếc Kia Spectra số sàn 5 cấp máy xăng 1.5 sản xuất năm 2005 đăng ký tư nhân chính chủ, có trang bị hệ thống phun xăng điện tử cho nên là cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu, ghế nỉ zin, gương chỉnh điện. Mẫu xe này đang được ô tô Kinh Anh bán với giá là 145 triệu và bao giúp hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc. Về khách hàng nào quan tâm hãy sớm liên hệ với số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 88 44 999 để ưu tiên được giá tốt nhất. Hiện mẫu xe này đang để tại cửa hàng của ô tô Kết Anh khu vực miền Tây, địa chỉ C1 Lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, Kiên Giang. Với mẫu xe này thì ô tô Kết Anh cam kết là không có đâm đụng hay là ngập nước, không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi. Và sau đây chúng ta cùng đi khảo sát một vòng quanh chiếc xe cũng như là chi tiết từng phần của chiếc xe này xem như thế nào nhé. Đấy như quý vị thấy, toàn thân chiếc xe này mang màu bạc. Đây có thể nói là màu đẹp nhất của dòng à, Kia Spectra kiểu dáng của xe cũng còn khá là đẹp nhìn rất là sang trọng đẳng cấp toàn bộ dàn đồng dàn sắt xi của chiếc xe cũng còn khá là đẹp sơn xe còn khá là bóng các cái đường gân chỉ còn khá là sắc nét toàn bộ bốn bánh xe được trang bị mâm đúc hợp kim rất là chắc chắn đặc biệt chiếc xe này à, trang bị cái động cơ xăng 1.5 và có trang bị cái hệ thống à, phun xăng điện tử cho nên là cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu theo như à, trải nghiệm của ô tô kinh anh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 chính chủ, một chủ từ đầu. Đây là khoang lốp ở bánh trước bên phụ, mâm đúc hợp kim 7 chấu, rất là chắc chắn. Ở giữa vẫn là cái logo của hãng à, Kia. Sơn của mâm xe vẫn là sơn zin. Vỏ xe vẫn còn rất là đẹp. Với à, cái vỏ xe này thì à, chúng ta cũng vẫn có thể đi 20 đến 30 vạn km nữa. Toàn bộ hộp dè. Đấy, quay cận cảnh cho quý vị thấy. Cũng còn khá là đẹp. Chưa có cái dấu hiệu gì là mục mọt cả. Hệ thống giảm sóc còn khá là chắc chắn hệ thống cua lốp còn khá là phẳng phiu sắc nét các cái đường gân chỉ ở thân xe còn rất là thẳng không hề có cái hiện tượng gì là móp méo cả kính chiếu hậu được ờ, điều chỉnh bằng điện nhưng mà gập thì bằng tay cánh cửa trước ở bên phụ phần tắp bi các cái tấm nhựa của phần tắp bi cũng còn khá là đẹp chưa hề có cái dấu hiệu gì là bong chóc hay là mài mòn vẫn còn rất là tươi rất là sần toàn bộ keo chỉ hệ thống à, gioăng cao su không hề thiếu một phân đoạn nào hệ thống bản lề còn khá là chắc chắn đóng mở cửa rất là nhẹ nhàng đấy bật lên xuống còn cực kỳ là đẹp vẫn còn hiện rõ cái à, logo của hãng à, Kia chốt khóa cũng như là cái hệ thống bản lề của cánh cửa sau quý vị có thể thấy rất là chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là dỉ xét hay là mục mọt cả cột cũng như là khung cửa còn rất là phẳng phiu và đẹp không hề có cái hiện tượng gì là móp méo hay là cong vênh cánh cửa sau ở bên phụ đấy phần tabi của nó các cái tấm nhựa cũng như là tấm nỉ vẫn là zin theo xe rất là đẹp không hề có cái hiện tượng gì là chai sần hay là bạc màu cả phải nói là chủ của chiếc xe này chăm sóc xe cũng tương đối là tốt toàn bộ keo chỉ cũng như là cái hệ thống à, gioăng cao su cũng khá là đầy đủ toàn bộ hàng ghế vẫn là ghế nỉ zin theo xe không hề có cái hiện tượng gì là sù lông hay là rách nát cả ghế hàng ghế phía sau rất là rộng rãi vị trí ngồi rất là thoải mái bệ lên xuống của cánh cửa sau hệ thống chốt khóa rất là chắc chắn cột khung cửa cũng như là hệ thống gioăng cao su rất là tốt bảng táp lô của dòng xe này cũng khá là đơn giản rất dễ thao tác và sử dụng các cái à, chi tiết ốp gỗ vẫn còn rất là đẹp khoang lốp ở phía sau à, bên phụ mâm đúc hợp kim 7 chấu vẫn còn nguyên cái logo của hãng Kia sơn của mâm xe vẫn là sơn zin cực kỳ là khỏe khoắn vỏ xe vẫn còn khá là mới các cái à, tấm nhựa của học rè cũng rất là đẹp không hề có cái hiện tượng gì là mục mọt hay là dập vỡ ở đây cả còn đây là cốp ở phía sau xe rất là rộng rãi để được rất là nhiều đồ đấy phần uh, rất đấy phần sắt xi phần dàn đồng của nắp uh, cốp rất là sáng vẫn còn nguyên cái tem của hãng sản xuất ở trên uh, nắp của cái cốp này chưa hề có cái dấu hiệu gì là gì xét hay là mục mọt cả rất là chắc chắn toàn bộ keo chỉ của nắp cốp còn rất là đẹp đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào quay cận cảnh và chi tiết uh, phần dàn đồng phần sắt xi của nắp cốp rất là sáng chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là gì xét cả tất cả các cái chi tiết ở phần cốp xe vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả hệ thống à, loa bánh sơ cua hay còn gọi là bánh dự phòng để à, phần dưới của cốp xe cũng còn khá là đẹp đấy phần à, dàn đồng ở hầm của cốp xe cũng rất là sáng và chắc chắn không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là gì xét cả quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ xe cũng à, trang bị đầy đủ các cái à, dụng cụ theo xe như là con đội giúp cho quý khách dễ dàng thay thế cái bánh dự phòng này phần đèn hậu ở phía sau xe nổi bật với cái nền màu đỏ còn rất là trong vẫn là zin theo xe không có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay là nứt vỡ cả đấy quý vị có thể thấy toàn bộ cụm điện hậu vẫn còn hoạt động rất là tốt đây là cánh cửa sau ở bên tài à quên tôi sẽ quay là cái à, phần à, khoang lốp của bánh xe sau bên tài trước mâm đúc hợp kim 7 chấu cực kỳ là khỏe khoắn vỏ xe cũng còn khá là mới hộc dè hệ thống à, giảm sóc của bánh xe sau bên tài cũng rất là đẹp rất là chắc chắn bây giờ sẽ là cánh cửa sau ở bên tài đấy phần tabi quay cận cảnh cho quý vị thấy cái tấm nhựa của tabi còn vẫn còn rất là sần chưa có cái dấu hiệu gì được bạc màu hay là chai sần cả hệ thống keo chỉ cũng như là gioăng cao su cũng tương đối là đẹp đầy đủ bệ lên xuống vẫn còn nguyên cái logo của hãng à, Kia cột khung cửa cũng như là hệ thống à, gioăng cao su vẫn còn rất là tốt còn đây là cánh cửa trước ở bên tài hệ thống à, chốt khóa các cái con ốc vẫn còn rất là đẹp đấy vẫn còn thể hiện rõ các cái dấu đinh tán của hãng sản xuất ở trên cánh cửa của chiếc xe điều đó chứng tỏ là xe không hề có đâm đụng cánh cửa vẫn chưa có phải à, sửa chữa thay thế các cái à, nút bấm cửa kính điều chỉnh gương điện vẫn còn hoạt động trơn tru và nhẹ nhàng hệ thống bản lề bệ lên xuống cũng rất là chắc chắn vẫn còn đầy đủ cái tem ghi thông số của chiếc xe trên cánh cửa của chiếc xe ghế tài xế ngồi rất là thoải mái nỉ vẫn là nỉ zin theo xe cái nút bấm à, điều chỉnh gương điện vẫn còn hoạt động khá là hiệu quả vô lăng à, bốn chấu có cái chế độ gật gù giúp cho tài xế lựa chọn cái tư thế lái thoải mái nhất cũng đã được à, ốp một cái vành cầm khá là chắc tay bảng đồng hồ tất cả các cái đèn cảnh báo tín hiệu trên bảng đồng hồ vẫn còn hoạt động hiệu quả đây là cái nút bấm à, điều khiển à, độ sáng tối của mặt đồng hồ đấy quý vị có thể thấy vẫn còn hoạt động rất là tốt tấm nhựa của tablo màu vẫn còn tươi không hề có hiện tượng gì là bạc màu theo thời gian vị trí à, học để đồ ở phía trước khá là rộng rãi xe cũng trang bị cái hệ thống điều hòa hai chiều làm lạnh rất là sâu rất là mát ô tô Kiên Anh luôn luôn quay chi tiết mọi vị trí ở trên chiếc xe giúp à, cho khách hàng ở xa cũng có thể cảm nhận đến 80 90% về chất lượng của chiếc xe. Chiếc xe có như thế nào, ô tô Kiên Anh mô tả đúng như vậy. Trần nỉ zin cũng đã được à, bọc một cái lớp à, ni lông để bảo vệ. Không hề có cái dấu hiệu gì là xù lông cả. Khoảng nội thất cũng khá là rộng rãi ghế nỉ zin với cái à, màu à, lông chuột vẫn còn rất là đẹp vô lăng có trang bị cái hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái cũng khá là nhẹ nhàng và thật tay vô lăng còn khá là đẹp không hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn nhiều Đặc biệt là nó có tính năng à, gật gù giúp à, cho tài xế lựa chọn cái tư thế lái thoải mái nhất. Đấy nút điều chỉnh gương à, điện bên trái và và bên phải. Toàn bộ vẫn còn hoạt động rất hiệu quả. Hộp số sàn 5 cấp ra vào số rất là nhẹ nhàng. Số vẫn còn rất là rõ ràng và sắc nét. Hệ thống thang tay vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả. Chưa hề có cái dấu hiệu gì là mài mòn cả.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 rất là chắc chắn và bây giờ chúng tôi sẽ quay cái khoang máy của chiếc xe này Kia Spectra đời 2005 trang bị cái động cơ xăng 1.5 lít khá là mạnh mẽ với dòng xe 5 chỗ đặc biệt là máy xe cũng trang bị cái hệ thống à, phun xăng điện tử cho nên là cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu chỉ khoảng 6 đến 7 lít trên 100 km hệ thống à, keo chỉ của nắp cabo vẫn còn rất là đẹp đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào dàn đồng dàn sắt sexy của nắp cabo quý vị à, có thể thấy cực kỳ là chắc chắn rất là sáng vẫn còn nguyên cái tem nhãn của hãng sản xuất trên nắp cabo rất là rõ ràng quay cận cảnh và chi tiết phần máy cho quý vị thấy máy xe máy xăng 1.5 cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu bình ắc quy vẫn còn rất là mới thanh rằng đầu xe cũng rất là chắc chắn các cái à, lỗ vẫn còn rất là tròn ô tô Anh cam kết là chiếc xe này không hề có đâm đụng hay là ngập nước máy xe không bị thủy kích bao giờ vẫn còn à, rất là rõ ràng cái thông số dập nổi trên à, thanh rằng của đầu xe đấy các cái tấm nhựa của phần đầu xe còn rất là chắc chắn đấy toàn bộ khoang máy máy Kia Mitech 16V máy nổ rất là êm khoang máy vẫn còn rất là sạch sẽ khô ráo không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhớt cả nổ rất là êm ái nhẹ nhàng không hề có hiện tượng gì là hòa ga cả thế thì à, với giá bán là 145 triệu đồng và bao rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc đây là một cái giá cực kỳ hợp lý cho một mẫu xe 5 chỗ số sàn máy xăng 1.5 sản xuất năm 2005 mang thương hiệu của Hàn Quốc đăng ký tư nhân chính chủ một chủ từ đầu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 không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhớt cả dàn đồng của nắp cabo còn rất là sáng không hề có cái hiện tượng gì là mục mọt hay là gì xét cả vẫn còn đầy đủ tem nhãn trên à, nắp cabo quay cận cảnh và chi tiết phần máy xe cho quý vị ô tô kia anh cam kết máy xe không hề có ngập nước hộp cầu trì rất là dễ thay thế và sửa chữa chỉ với giá là 145 triệu đồng giá nó chỉ à, ngang với à, một chiếc xe máy SH của Honda chúng ta đã sở hữu một chiếc xe 5 chỗ số sàn máy xăng 1.5 mang thương hiệu của Hàn Quốc sản xuất năm 2005 cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu khách hàng nào quan tâm hãy nhanh tay nhấc máy gọi điện cho chúng tôi 0983 457763 hoặc 085 88 44999 để ưu tiên được giá tốt nhất các cái à, bảng chú ý bằng à, chữ dập nổi vẫn còn rất là sắc nét và rõ ràng đấy quý vị à, có thể thấy các cái thông báo cảnh báo ở trên à, máy của chiếc xe rất là rõ ràng cùng đèn pha rằng à, bóng halogen còn rất là trong chưa hề có cái dấu hiệu gì là hoen ố hay là bị nứt cả rất là sáng chiếu sáng rất là xa đèn sương mù bán đường rất là tốt mặt ca lăng với cái nhãn hiệu Kia ở giữa còn khá là đẹp cùng đèn pha ở bên tài đấy quay cận cảnh cho quý vị thấy đèn xe dạng halogen rất là sáng chiếu sáng rất là xa giúp à, cho quý khách di chuyển an toàn ở những nơi trời tối hoặc là khi chúng ta di chuyển vào ban đêm và sau đây à, chúng ta cùng tìm hiểu xem à, phần gầm của chiếc xe này như thế nào nhé đấy phần gầm quay từ ở phía sau của chiếc xe còn khá là chắc chắn các cái đầu rô tin hệ thống giảm sóc cũng rất là đẹp chưa hề có cái dấu hiệu gì là gì xét hay là mục mọt cả ô tô kinh hành luôn luôn quay chi tiết mọi vị trí ở trên chiếc xe giúp à, cho khách hàng ở xa cũng có thể cảm nhận đến 80 90% về trà, chất lượng của chiếc xe. Còn đây là gầm xe quay từ ở bên à, phía hông. Đấy, quý vị có thể thấy rất là chắc chắn. Đây là dòng xe mang thương hiệu à, của Hàn Quốc mà. Cho nên là cái phần gầm của nó cũng rất là chắc chắn, rất là dày. Ô tô Kiên Anh luôn luôn qua đến mọi vị trí, đặc biệt là những cái vị trí mà có thể ảnh hưởng đến chất lượng của xe. Giúp cho những khách hàng ở xa có thể cảm nhận được uh, chất lượng của chiếc xe quyết định đến cái uh, việc mua của chiếc uh, xe này toàn bộ phần gầm của chiếc xe quý vị có thể thấy còn khá là đẹp khá là chắc chắn và cuối cùng điều mà mọi người quan tâm bây giờ là xem chiếc xe này vận hành ra sao nhé đấy quý vị có thể thấy máy đề rất là nhẹ nhàng máy nổ êm đặc biệt là máy của dòng Kia Spectra này được coi là cực kỳ lành không hề có cái hiện tượng gì là hư hỏng vặt như ờ, những dòng xe khác vô lăng 4 chấu có trang bị cái hệ thống trợ lực cho nên là đánh lái cũng khá là nhẹ nhàng vị trí ghế tài xế ngồi rất là thoải mái vô lăng à, có cái chế độ gật cù giúp cho người tài xế à, lựa chọn cái tư thế lái thoải mái nhất tránh bị mệt mỏi khi mà chúng ta di chuyển trên đường dài hộp số sàn 5 cấp ra vào số nhẹ nhàng êm mượt không có có hiện tượng gì là sóc số cả hệ thống uh, giảm sóc của chiếc xe này cũng khá là tốt khi qua những cái đoạn đường uh, gồ ghề không có cái hiện tượng gì là nhảy vọt cả khi uh, qua những khúc cua vô lăng có trang bị cái hệ thống uh, trợ lực cho nên là đánh lái cũng khá là nhẹ nhàng khi xe chạy thì uh, cảm giác uh, xe cũng khá là đầm phụ tùng của dòng xe này cũng khá là rẻ và cũng rất là dễ tìm kiếm ở cái thị trường của Việt Nam thế thì uh, với giá bán là 145 triệu và bao chút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc theo tôi nghĩ đây là một cái giá hợp lý cho một à, mẫu xe 5 chỗ đến từ thương hiệu Hàn Quốc, đăng ký tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu, sản xuất năm 2005, có trang bị cái hệ thống à, phun xăng điện tử, máy xăng 1.5. Vậy thì à, khách hàng nào quan tâm hãy nhanh tay nhấc máy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 88 để ưu tiên được giá tốt nhất nhé. Hoặc là quý vị có thể đến cửa hàng của ô tô Kiên Anh khu vực miền Tây, địa chỉ C1 Lô 11 Phạm Hùng, khu lấn biển Rạch Giá, Kiên Giang để à, trải nghiệm trực tiếp chiếc xe này. Thế thì à, vừa rồi quý khách đã xem chi tiết của chiếc à, Kia Spectra 5 chỗ số sàn máy xăng 1.5 sản xuất năm 2005 có trang bị cái hệ thống phun xăng điện tử. Hy vọng qua cái clip này quý khách có cái nhìn tổng quan về chiếc xe mình cần mua. Trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi clip và đừng quên đăng ký tức là subscribe hoàn toàn miễn phí kênh bán hàng của chúng tôi trên YouTube cũng như là trên fanpage. Sau đó nhấn vào biểu tượng chiếc chuông cạnh cái nút đăng ký để là người đầu tiên nhận được à, những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô Kinh Anh. Hãy like và chia sẻ clip này đến với mọi người giúp ô tô Kinh Anh nhé. Trước khi chia tay, ô tô Kinh Anh kính chúc quý khách có một ngày làm việc hiệu quả và lựa chọn cho mình một chiếc xe phù hợp với tài chính của mình. Trân trọng cảm ơn chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo